xong anh em khởi động lên thì ờ, mình chọn đúng cái thông số trên này thì ờ, cái dao này nó sẽ ăn vào đúng cái góc này thì là là được hệ thống ờ, ờ, mình chọn điều khiển ờ, cài đặt đều trên cái mặt ừ, điều khiển CNC này Xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm CNC đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm cửa nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay. À, và ngày hôm nay thì à, tôi xin giới thiệu đến tất cả anh chị và các bạn một con máy ép góc sử dụng và vận hành lập trình trên à, màn hình CNC. Và ngay sau đây thì kỹ thuật bên tôi sẽ hướng dẫn căn chỉnh và vận hành sử dụng con máy ép góc kỹ thuật số CNC này. Máy ép góc tự động CNC này. Khi bắt đầu anh em vào thì anh em chọn vào à, vào hệ thống này xong bắt đầu là anh em chỉ cần ờ, chọn đây là lựa chọn nguyên liệu này Đấy. thực tiên thì anh em anh em anh em ờ, ở trên này nhá mã mã số a khác này, này. thì anh em ờ, khi bắt đầu mà anh em chọn anh em dùng ke cửa đi hay là cửa sổ thì nó có từng cái thông số để anh em lựa chọn và giờ giờ như mình chọn bên này số 2 nhá à, hai hai khác thì mình chọn mình trở về này xong mình ờ, vào đến cài đặt nguyên liệu abc này Đấy. mình chọn đến đây là mình mình mình chọn bên này là số 2 nhé thì mình uh, chọn cái kích thước mình nhập vào rồi mình mình uh, chọn để cái dao nó ăn được vào cái góc ke này thì mình chọn được cái thông số nó mặc định là không 0,75 enter này đây là thời gian ờ, thời gian thì anh em cho cái thời gian ờ, cái ờ, lưỡi dao nó đi vào nhanh hay chậm thì mình chọn con số trên này nhiều mình cho một thời gian là một cho hai giây đi Đấy. Xong anh em khởi động lên mình chọn đúng cái thông số trên này thì à, cái dao này nó sẽ ăn vào đúng cái góc này thì là là được còn hệ thống ờ, mình chọn điều khiển ờ, cài đặt đều trên cái ờ, mặt ừ, điều khiển CNC này và khi bắt đầu mình chọn được ờ, đúng cái ờ, kích thước để ép rồi thì mình ờ, tiến hành ép thôi thì như ở đây thì nó có các cây uh, 1 2 3 4 5 6 này thì giờ cửa đi thì anh em chọn bên này giờ sang bên này cửa sổ này bên này à, không bao cửa sổ này bên này cánh thì anh em chọn bên này thôi mặc định bên này giờ mình à, cài đặt hai thông số này rồi giờ à, mình lấy cái thông số của cái một cái thông số khác thì mình trở về này thì xong bắt đầu mình vào chọn nguyên liệu mình mình chọn ba thì mình tắt hai đi Đấy. xong bắt đầu mình trở về Đấy, là mình sang bên này mình cài đặt cái thông số của bên này bên này thì mình ờ, cho dao nó vào hai giây hai giây đi Đấy. bên dưới này thì ờ, mình chọn cái thông số cái gì ờ, dao vào hiệu cái uh, cửa sổ thì dao nó sẽ vào nó lớn hơn thì mình cho nó tầm 2 đi 2,0 thì cái kích thước dao nó vào nó dao của ờ, mình sẽ lấy được cái kích thước dao của cửa sổ đấy hiện hiện tại ở đây thì không có cái khe cửa sổ thì uh, khi bắt đầu vào thì mình cứ theo thứ tự thôi càng lên thì dao nó lại càng vào thì mình sẽ lấy được cái kích thước uh, chuẩn để nó ép sát vào hai cái uh, hai, hai, cái mặt mặt góc này để khi bắt đầu mình ép thì này, cái dao nó ép vào thì nó sẽ ôm vào cái nhôm được khi mà mình chọn được kích thước rồi thì ờ, mình giữ nguyên cái kích thước đấy thôi sau anh em dùng thì anh em chỉ cần chọn sang cái ờ, kích thước này là được là anh em ờ, đây là cửa, mình mặc định ở đây là cửa đi này đây là cửa sổ này cánh cửa sổ này là khung bao cửa sổ này là khung bao vách kính gì đấy thì hôm sau thì anh em chỉ cần chọn đến các cái thông số này thôi thay vì anh em có cái bảng tham mơ bốn cái tham mơ tên này thì anh em không không cần nữa rồi anh em chỉ cần chọn cái thông số ở bên trên này kỹ thuật đã chỉnh sẵn cho anh em thì đây là cửa đi sau là anh em chỉ cần ấn vào cửa đi thì anh em trở về này Đấy. anh em chọn nguyên ờ, chọn nguyên liệu này thì thay vì ờ, đây là cái này mình chọn là cái cửa sổ thì giờ đây mình muốn ép cửa đi thì mình sang đây thôi Đấy. xong mình trở về này Đấy. thì ờ, bắt đầu mình trở về mình vào ABC thì mình lại vào đây thôi Đấy. là nó mặc định về về cửa đi đây rồi thì nó bằng về đúng cái thông số của cửa đi Đấy. 36 thông số thì ở trên cái mặt uh, màn máy tính này thì uh, nó sẽ có 36 thông số để cho anh em lựa chọn cái kích thước nó khác nhau của từng cái thông số ke tại vì trên ke trên thị trường nó rất nhiều loại ke thì uh, sau anh em chỉ cần mặc định cái số ke đấy bao nhiêu thì anh em đánh chọn vào đây thôi anh em ghi thông số là đây hôm sau là anh em chỉ cần chọn đúng cái cái này để vào đây anh em vào đây trở về nhưng mình cài đặt bên này rồi Dạ. đấy nó có 36 cái đây đấy thì mình mặc định cái nào thì uh, mình mình dùng cửa đi hay là cửa sổ thì mình tắt cửa tắt cửa sổ thì mình chuyển sang cửa đi thôi mình trở về thì nó sẽ trở về cửa đi này lúc này mình chọn cửa sổ giờ bắt đầu mình chuyển sang cửa đi thì nó sẽ về đúng kích thước của cái cửa đi luôn Dạ vâng và vừa rồi thì ờ, kỹ thuật bên tôi đã hướng dẫn căn chỉnh cũng như là vận hành máy ép góc CNC ờ, thế hệ mới nhất của tháng 5 năm 2020 của công ty Factor Việt Nam và sau đây thì tôi sẽ ờ, quay tổng thể về hệ thống tủ điện này máy thì sẽ gồm có một cục chống đảo pha này cầu chì này cục khởi động từ này đấy át tổng này đấy và đây là bộ điều khiển nguồn của máy đấy. đây là máy thì đang sử dụng hệ thống đường nguồn của hãng ờ, Delta nên một thương hiệu rất là nổi tiếng của bên ờ, Trung Quốc còn ờ, phía trong này thì sẽ là cái hệ thống bình dầu thủy lực hệ thống bộ thủy lực và hệ thống motor và lực ép là hoàn toàn bằng ép thủy lực hết đấy chị bạn ạ đấy Sơn thì ờ, chúng tôi là sơn tinh điện 100%. Toàn bộ cũng như là thân bệ máy cũng như là gầm máy hết. Tôn thép thì được ờ, bằng thép thép trắng và mạ cà lôm chống han rỉ. Cho nên anh chị và các bạn sử dụng thì ờ, nó sẽ sáng bóng, sạch và không bị han rỉ. Độ bền nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Máy có ép góc CNC tự động vận hành trên à, lập trình trên bảng điều khiển với 36 bộ nhớ, 36 uh, à, thông số. Ngoài ra thì à, công ty chúng tôi còn cung, cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác như máy cắt nhôm hai đầu 05, 08, 09 hay là máy cắt CNC, máy cắt F99 CNC hay là những dòng máy uh, đồ dập thủy lực, bay đấu, nén khí, hay là những dòng máy cắt từ dưới lên trên máy cắt 500 từ dưới lên trên ở mọi nhu cầu thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với em Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Yên Nghĩa khu vực phía Nam là gần công viên Suối Tiên quận 9 một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để xem những video của công ty chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại